làm à, du à, chống nắng nguyên liệu 100% từ thiên nhiên Chào tất cả các bạn Hôm nay à, chúng tôi lại tiếp tục hành trình làm à, kỹ sư câu cá lầu gai Ở rừng sâu này Khu vực này là hết sóng luôn các bạn Vừa rồi thì à, tôi mới làm xong một cái du để che nắng Rất là thiên, thiên nhiên luôn để ờ, câu lấu gái này thì ờ, chúng tôi dùng uh, trung hộ các bạn phải là trung hộ Đây. nó mới hiệu quả và các loài cá nhỏ nó sẽ không bị không phá môi có thể ngâm chế lâu hơn lâm đó rồi rống khi chưa rối ừ. bật đi mở con mắt ôi đủ ngay cái lâm luôn con cả cũng chờ chờ thôi. ô mất phao có mấy con giật đấy nhiều lúc ra nữa rồi dừng cái chồng ui còn giật mình đó hả cởi đi cởi đi to nghe chứ phải đó đâu để gừng trong nước thôi giò là Đây, đất chi luôn to to rồi lên rồi từ từ lên đó rồi thế ô ui mau mau mau mau ui bố bữa sau nằm cái vợt nữa ở sau nữa ừ. nằm cái vợt cái sao nữa đó phiêu đó ờ thế nội đó cái sàn nội uh, lên cả lô gai không con đầu tiên nhỏ xảy ba con rồi u à. siêu to khổng lồ luôn kháng mô lấy cái ảo đã thế mơ không tiệm rất bật thử của chú rồi thử phổi ôi chưa nhờ những à, cán bộ à, bảo vệ rừng này mà cả con để mà cứu đó đi ăn chơi về à Hey! Hey! à, Đây. Ôi ôi hột nút Hột nút Hột nút của bữa nay cho bữa kia là Khá to đấy Rồi lên đó mà khớp Ăn rồi Giật là bơi thôi Rồi Đó Càng Lên Ha ha ha ha. Để đi. Để đi. Tài không có làm chi mô. Lồi thôi. Hôm nay là ngày của anh này rồi. Đấy đấy. Ô! Oh! Ui đi mua cho xa nè hôm nay là ngày của anh ấy và đây là anh móm <laughs> móm toàn tập ừ. Đẹp câu ờ, ít cá quá Nên phải di chuyển Rất là cao Rất là dốc Kè đừng mắc nó Sợ còn vô lon to à Cái này đi gom mà vô lon mà rất Gom đi chứ, đợi tổ ấy mà mình cậu đây cuộc cân đối xa không ơ ai vậy tuấn à đức à tuấn à đường trọng mạnh quá gì mô ờ hôm qua trời nó phụ về à, ai đâu có quên đó ờ lên chia cùng chia một thằng đi chia đi oh, qua sông đây là protein Damn! Hey. Như con khôi đó Vậy chi đâu cả ní nhột dễ ở bắt con ở bắt kia đồ gáy rất là to luôn các bạn đây là trù hộ các bạn và cả lầu gai này đặc điểm là nó ở những nơi à, nước đứng và lau lách nhiều nên nó rất là dễ mắc do trời sắp mưa nên ờ, chúng tôi phải ờ, tiếp tục thu dọn để ờ, di chuyển ra phía gần đường đi để lỡ mưa thì về nó an toàn hơn ở đây mà mưa một trồ to thì nó lụt được lũ rất là lớn không thể về được các bạn tiếp tục xem video nhé Đó Đúng rồi là lên cả leo khủng rồi Còn phiên ta thì sao đây Trời mưa rồi các bạn Anh em à, chúng tôi phải à, kết thúc buổi cầu hôm nay tại đây thôi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo tiếp theo